các bạn đã quay trở lại với uh, ờ, đầu của mình à, thì nay mình với bé chơi chơi xin ờ, chia sẻ với các bạn một cái bí quyết giảm cân vô cùng hiệu quả mà không cần phải tốn tiền không cần phải lo lắng về an toàn thực phẩm hay gì cả ừ. thì một điều rất là đơn giản là bản thân mình đã sụt tới uh, 6 kg 6 7 kg luôn các bạn hồi xưa 6 7 kg giờ còn có 59 kg thôi rồi sụt 8 kg chỉ khoảng 4 ờ, năm tháng gì đó là sụp thôi các bạn không có phải lâu đâu các bạn màu lắm và xuống ký là xuống đều luôn nha các bạn xuống đều cơ thể luôn tay bụng lưng cơ bắp đều xuống hết chứ không phải là chỉ xuống cái bụng không hay là xuống cái, cái tay không đó thì điều rất là đơn giản đó là các bạn chỉ cần là làm việc nhiều các bạn tập trung làm việc nhiều làm hai ba trăm lần công công sức các bạn làm các bạn đừng có à, chơi nhiều hay đừng có ngủ trưa các bạn cũng chưa các bạn cũng cũng làm luôn đó, các bạn làm luôn đó, làm thì ờ, các bạn làm trí thức ờ, trí óc hay là làm chân tay chỉ làm việc suy nghĩ nhiều quá các bạn chứ không phải là mình đi mình làm nặng nhiều nha các bạn làm nặng nhiều thì, thì không không không phải có nghĩa là mình tập trung mình làm việc hay gì hay ngày thường mình làm việc chỉ có bên 50 phần trăm thôi thì bây giờ mình làm việc 100 200 phần trăm ăn uống vẫn như vậy các bạn các bạn không cần phải ăn kiêng ăn tử cái gì cho các bạn vẫn ăn uống bình thường vẫn ngủ bình thường ngủ đêm á vẫn ngủ bình thường còn ban ngày các bạn tập trung các bạn làm gì các bạn suy nghĩ làm gì gấp đôi gấp hai ba lần cái cái um, cái mức bình thường là được là tự nhiên các bạn xuống ký nghe dèo dèo luôn à, mà khi các bạn xuống ký là các bạn à, các bạn được uh, được tiền nữa các bạn đó các bạn tập trung các bạn làm được nhiều làm nhiều tăng công sức lên các bạn sẽ kiếm được tiền nữa công việc các bạn sẽ trôi chảy thoải mái mà các bạn còn kiếm được tiền và vừa giảm cân mà vừa kiếm được tiền không phải lo lắng là à, cái gì đó à, uống thuốc này thuốc kia có hiệu quả hay không hay là có độc hại hay không hay là như thế nào đó, các bạn chỉ cần làm việc nhiều vô là các bạn vừa kiếm được tiền mà vừa um, giảm được cân đó. các bạn đừng sợ chết nha các bạn làm việc nhiều không có chết đó các bạn không có ai làm việc nhiều mà chết chứ chỉ có làm việc coi như là làm việc nặng mà quá sức đó thì mới chết cái đó mà không ai làm đó mình chỉ làm việc nhiều nghĩa là mình tăng tăng cái công việc lên làm nhiều thì mình chắc là các bạn làm gì không có nhiều rồi đó bạn nào mà mập bự là làm gì không nhiều hồi xưa mình mập bự mệt mỏi lắm suốt ngày buồn ngủ không à hả cho nên là làm gì không có được nhiều đâu còn khi mà các bạn làm việc nhiều thì các bạn sẽ thon gọn hơn mà kiếm được tiền luôn đó, các bạn thấy mấy người giàu người ta đâu có làm đã đâu có ngủ nhiều người ta đâu có làm gì ít đâu người ta làm gì rất là nhiều thì ta mới giàu được đó thì người ta vẫn ăn uống bình thường vẫn ngủ bình thường nhưng mà ta làm việc nhiều hơn thì tự nhiên cái nó đưa cái cơ thể bạn xuống cân một cách đều đặn luôn mặt hay là bụng hay là cái gì bơ bắp nó xuống đều hết không cần phải đi tập gym mà tập cơ này cơ ngực cơ lưng cơ bụng gì hết rất là dễ dàng nó thì ờ, các bạn ờ, thử thực hiện theo ý lời của mình là các bạn chắc chắn các bạn sẽ, sẽ thành công các bạn sẽ thành công mình chắc chắn các bạn là gì bạn tập thể dục gì đó các bạn tập thể dục thì chỉ cái tập thể dục với các bạn nó chỉ là giúp cho các bạn ví dụ như bạn muốn cái chỗ nào thì nó xuống thì tập cái chỗ đó đó rồi các bạn tập cái chỗ kia ví dụ như chỗ này nó xuống rồi bạn tập chỗ kia thì đôi khi nó không cân đối được nha các bạn nó không cân đối được giống như là cái cái lò cái lò xo hay là cái dây mình bẻ chỗ này rồi mình lại bẻ chỗ kia mình bẻ chỗ này thì kết quả cuối cùng nó không có cân đối được còn cái này là bạn xuống điều hết chỉ cần các bạn làm việc nhiều tăng cường độ làm việc lên là các bạn sẽ thành công các bạn hạn chế ngủ trưa nè ngủ trưa lo việc ra làm luôn đó hết việc kiếm việc làm lấy tiếp ừ. là các bạn sẽ coi như là các bạn suốt ngày các bạn làm việc từ sáng cho tới chiều thậm chí là làm đi tới 8 giờ 9 giờ tối cũng được rồi các bạn vẫn ngủ 8 tiếng một ngày bình thường ăn uống vẫn ba cử một ngày bình thường rồi tự động nó xuống ký sau một thời gian các bạn cân các bạn đã thấy xuống ký xuống ký đôi khi các bạn không biết nữa tại vì các bạn lo làm việc á các bạn không để ý tới á nhưng mà xong rồi các bạn xuống ký xuống ký xong rồi các bạn muốn làm gì đó bạn làm đó, thì rất là đơn giản thì mình chỉ có chia sẻ đến đây thôi ha xin chào mọi người hẹn gặp lại mọi người à, xin chào và hẹn gặp lại xin cảm ơn